chư tôn hiền đức tăng kính bạch à, ni sư trụ trì chùa trường an kính thưa quý phật tử thân mến hôm nay ngày 25 tháng 10 năm kỷ hợi quý phật tử trở về nơi đạo tràng để tham dự khóa tu cũng như dâng lên nén hương tưởng niệm cố à, sư cô à, trụ trì của chùa trường an tiền nhiệm à, và lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ thắp lên nén tâm hương tưởng niệm à, công ơn của chư vị tiền bối đã khai sơn tạo lập ngôi già lam trường an này và xin kính gửi lời chúc sức khỏe đến với chư tôn thiền đức tăng ni xin gửi lời chúc cho toàn thể quý phật tử có một ngày tu an lạc được vô lượng cuối cùng a đi đà phật kính thưa toàn thể quý phật tử thân mến tất cả chúng ta trở về nơi đạo tràng chùa trường an hôm nay ngoài việc tham dự khóa tu quý phật tử còn tưởng niệm đến công ơn của chư vị tiền bối khai sơn tạo tự để hôm nay huynh đệ chúng ta có cơ hội trở về nơi mái ấm già lam của chùa Trường An này tham dự khóa tu. Nhất là quý Phật tử cứ mỗi tháng vào ngày 26 thì quý vị lại trở về đây tu học. Thì với công đức của chư vị tiền bối cả một đời hy sinh phụng sự cho đạo Pháp, kiến tạo già lam để rồi làm nền tảng căn bản để cho tất cả chúng ta phát triển về mặt đạo đức của mình và tiến bước trên con đường giải thoát giác ngộ ta thầm tưởng nhớ đến công ơn của chư vị tiền bối kính thưa quý phật tử đức phật dạy tri ân và báo ân là đức tính cao quý của con người nếu chúng ta sống giữa cuộc đời này không biết ơn và không đền ơn một cách thiết thực thì đức phật nói dù cho mình có ở gần bên phật ở hai bên tả hữu của Ngài nhưng nếu không biết ơn và đền ơn thì cách xa Ngài ngàn dặm ngược lại chúng ta đã cách xa Đức Phật hơn mấy nghìn năm lịch sử rồi mà nếu chúng ta biết thực hiện, hiện theo lời Phật dạy sống với tinh thần đạo đức tri ân và báo ân thì ta gần Phật trong gan tấc tất cả chúng ta nên biết nhân cách của ông một con người chính là mùi hương thơm của bông hoa và Đức Phật cũng đã từng dạy trong kinh pháp cú như sau hương của các loài hoa không thể bay ngược gió chỉ hương người đức hạnh ngược gió vẫn bay xa chúng ta sống làm sao ở giữa cuộc đời này sự hiện diện của mình nơi nào là một tấm gương đạo đức đầy đủ nhân cách để soi sáng cho thế nhân và cũng làm gương cho con cháu của mình Ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời Ta ra đi và nở một nụ cười Vì ta biết rõ cuộc hành trình của mình đi về đâu Phải không quý vị? Hôm nay có đủ duyên về chùa, học Phật, nghe kinh, tham dự khóa tu Thì con xin mạng phép trích dẫn lời Phật dạy Để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Trường An qua đề tài rèn luyện nhân cách theo lời Phật dạy. Trước tiên xin định nghĩa nhân cách là gì? Nhân cách là cách sống chuẩn mực, cách cư xử tốt đẹp của một con người. Kính thưa quý vị, Đức Phật cũng đã từng dạy chúng ta sống ở giữa thế gian này một người phật tử dù ở tại gia cũng phải đầy đủ nhân cách người xuất gia thì cái nhân cách thù thắng hơn tại gia rồi đó bởi vì làm mô phạm cho cuộc đời để hướng dẫn chúng sinh còn ở lĩnh vực của người tại gia cư sĩ thì nhân cách không thể thiếu hay nói một cách khác chúng ta có mặt trên trên cuộc đời này với thân phận của một con người sống phải có đầy đủ nhân cách quý vị ơi sở dĩ con người khác với những loài cầm thú loài vật ở chỗ là chúng ta biết điều nào phải trái tốt xấu thiện ác và biết làm gì và không làm gì còn nếu như chúng ta sống mà không có sự hiểu biết cũng như sống mà không biết hổ thẹn đối với những điều sai trái tội lỗi sống không đầy đủ một tư cách của một con người sống giữa cuộc đời này thì rất là uổng phí kính thưa quý vị con người thù thắng hơn tất cả bởi lẽ con người của chúng ta có nhận định hiểu biết khác hơn những loài vật mình phát triển hơn nó cho nên sự hiểu biết nhận định của chúng ta tốt hơn những loài động vật khác nhưng chúng ta có khi sống ở giữa cuộc đời này lại không đủ nhân cách làm người không đủ tư cách của một con người có nghĩa là không đủ nhân cách con nói thí dụ quý phật tử có có từng chứng kiến cái cảnh mà con mà đánh mẹ không có không quý vị có nhiều trường hợp con mà đánh mẹ mình đó tụi con đi giảng ngang qua nghe cái bà cụ bà la quá sức tưởng tượng đi bà cứ cái kêu bà con ơi cứu tôi với bà con ơi cứu tôi với hết kêu bà con được rồi cái bà mới kêu trời ơi cứu tôi trời ơi hết kêu trời được rồi nam mô a di đà phật cứu con à phật ơi kêu từ người cho đến trời cho đến uh, phật luôn mà ai cứu được tại vì con trai của bà khóa cửa rào ở bên trong rồi rồi nắm đầu bà mẹ nó nó nện nện vô tường không mà mà nó nợn xong rồi cái bà la lên bà la lên bà nói mày là đứa con bất hiếu tao nguyền rủa cho mày trợ, bị trời đánh cái nó còn cười nó nói cái thằng ông trời nào dám đánh tao mình nghe mình hãy hùng luôn quý vị có khi mình lặp lại những lời nói đó mình còn sợ nữa thì huống chi một người mà thốt lên lời nói đó mà đánh mẹ mình giả mang luôn Giọng đầu vô tường xong ban đầu thì không phải giọng đầu vô tường tán vô mặt không à Tán vô mặt không rồi cái nó nói tôi đánh bà đau tay tôi quá Rồi nó nắm cái đầu nó nện vô tường Có những người mang thân phận của một con người mà còn thua loài thú nữa quý vị ơi Quý vị thấy chứng kiến cái cảnh đó còn thua loài thú Như vậy có đủ tư cách làm người chưa? Đức Phật dạy chúng ta hàng ngày phải rèn luyện nhân cách mà rèn, rèn luyện nhân cách theo lời Phật dạy ở đây cái điều đầu tiên con muốn chia sẻ với quý vị đó là nhân cách của lòng biết ơn là nhân cách của một con người chúng ta phải biết ơn quý vị ơi ai sanh mình ra vậy làm sao chúng ta có mặt trên cuộc đời này nếu không có cha có mẹ thì làm gì chúng ta có sự hiện diện trên cuộc đời này vậy mà có những người họ không biết cứ nghĩ rằng mình cứ nghĩ rằng tự động mình sanh ra tự động mình có mặt tự nhiên mình có mặt trên cuộc đời này còn không không phải là do ai sinh mình ra sao do vậy chúng ta suy xét lại thử coi một con người thôi nếu mà không học đạo đi nữa thì chúng ta cũng biết rõ rằng ai sanh ta ra vậy cha mẹ mẹ của chúng ta đã 9 tháng cưu mang 3 năm bốn mớm dòng máu của mẹ đã hòa thành dòng sữa ngọt để nuôi con khôn lớn trưởng thành chúng ta có biết chăng ngày mẹ của ta đó mang thai ta ở trong bụng phải chịu đựng sự nặng nhọc biết giường bao con nói thí dụ thôi mình đi du lịch chơi ở đâu đó nha thì mình quải một cái ba đô ở trên lưng của mình mà chỉ từ sáng tới chiều quải hoặc là giác cái gì trên vai trên lưng của mình từ sáng đến chiều thôi về tới nhà tôi tôi quải quá huống chi mẹ của mình mang một cái ba lô con ở không phải ở trên lưng trên vai là cái chỗ có sọ là chỗ mà có thể gánh vác được còn đằng này mang ba lô của đứa con ở trước cái bụng của mình nè à mà không phải một ngày một bữa một tháng mà đó là 9 tháng 10 ngày nặng nhọc biết giường bao ngày sinh con ra thì đau đớn biết giường bao mẹ của chúng ta lúc này ở trong cái cảnh gọi là thập tử nhất sinh người ta bảo rằng đàn ông đi biển có đôi nhưng mà đàn bà đi kiệt biển mồ côi một mình nào ai hiểu rõ sự tình sinh con thập tử nhất sinh thế này sanh con ra 10 phần chết hết chín à, còn có một phần nhưng tiếng khóc tu qua của con là nỗi niềm mong đợi của cha của mẹ trong 9 tháng 10 ngày đó bao nhiêu đau đớn lo sợ tan biến đi khi đứa con cất lên tiếng khóc chào đời niềm vui của bà mẹ hơn mùa xuân trở lại nữa rồi ngày chúng ta còn bé có biết chăng mẹ của ta đã nuôi dưỡng ta mớm cho ta từng miếng ăn rồi dìu cho chúng ta từng bước đi vào trong cuộc đời này dòng sữa ngọt của mẹ đã nuôi con khôn lớn trưởng thành cái thâm ân đó nặng biết giường bao rồi đâu phải vậy không đâu con đau con ốm con đau thì lòng mẹ tăng tành con ốm mẹ khóc năm canh lo rầu chùa đình vang vái nguyện cầu mong con hết bệnh cạo đầu ăn chay vậy mà bây giờ không biết ơn không nghĩ đến nuôi cha nuôi mẹ thì kể lễ đủ thứ hết cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng nhưng khi con nuôi cha mẹ con đã tính tháng tính ngày xin gửi đến ai đang còn cha mẹ phận làm con trẻ hiếu dưỡng song thân xin dưỡng thâm ân trọn đời ghi nhớ hãy nhớ cái ơn mang nặng đẻ đau sanh ta ra rồi nuôi ta khôn lớn trưởng thành cả một đời tận tụy hy sinh dành cho chúng ta những những điều hạnh phúc nhất cha mẹ hy sinh tất cả hồi hôm qua buổi chiều tụi con đi à, phóng sanh mà nghe cái cô bán cá nó nghe quý phật tử không ai xa lạ cổ dốt nát cô không biết chữ không được học hành gì hết hồi lúc mà Cổ còn nhỏ thì đâu có được cấp sách đến trường đâu Gia đình quá nghèo Tối ngày đi bắt cá Bắt cát bắt ốc Rồi lớn lên chút xíu có gia đình cũng tiếp tục Với cái nghề Bắt cá, bắt ốc Rồi cô đem cá đến cô bán cho mình Đấy, Con mới nói cô ơi Đừng bắt cá bắt ốc Đừng đi văn câu nữa cô Đừng sát sanh hại dân Tạo cái nghiệp đó rồi Mình phải chịu quả báo cái cô nói con biết hết trơn à sư cô ơi nhưng mà hy sinh cho con tại vì mình dốt nát từ nhỏ đến lớn mình đâu có được học hành đâu bây giờ hy sinh tội chịu luôn miễn sao cho con mình có được đời sống đầy đủ cấp sách đến trường vui cùng chúng bạn giờ con có đọa địa ngục con cũng vui làm cha làm mẹ nói vậy đó quý vị biết hết trơn à nhưng mà hy sinh sư cô ơi giờ con không có còn cái nghề nào để làm sống nữa hết chỉ còn hy sinh bây giờ con đọa địa ngục con cũng vui nữa miễn sao con hy sinh để lo cho con của con nó ăn học tới nơi tới chốn bản thân mình dốt nát rồi bây giờ mình phải lo tương lai cho con mình một cái người dốt quê mùa mà nói những câu như vậy chúng ta thấy rằng đối với những bậc làm cha mẹ cả một đời hy sinh cho con mà không có đòi hỏi điều kiện gì thậm chí cổ nói một câu đọ địa ngục cũng chấp nhận chịu nữa miễn sao cho con mình đầy đủ học hành tới nơi tới chốn có được tương lai là cái gì cũng chấp nhận hy sinh hết cậu nói vậy đó cậu nói sư cô biết không hết đi đi văn câu bắt cá rồi đi mò ốc hết mò ốc xong rồi cái đi hái ớt đó, gian nắng vậy đó hái cổ đen thui à cậu nói đi gian nắng vậy đó hái ớt cho người ta bữa nào mà à, văn câu mà không có cá hoặc là mò ốc mà không có được ốc nhiều không có đủ tiền để ăn ăn xài là lo cho con thì phải đi hái ớt nữa gian nắng vậy đi hái ớt đi phơi ớt nữa quý vị mà đối với làm con người ở giữa thế gian mà chúng ta không biết ơn cha mẹ thì còn thua những loài cầm thú nữa loài thú nó cũng còn biết biết ơn cha mẹ như tiền thân của đức phật có kể câu chuyện đó chim quanh vũ và đi đi kiếm mồi móng mồi về nuôi cha mẹ già bị mù lòa đó quý vị loài vật nó cũng có có tình có nghĩa nó cũng biết ơn nó cũng thương cha thương mẹ thì cũng chi chúng ta là loài người đức phật dạy chúng ta sống phải đúng với tư cách của một con người đạo đức ở chỗ đó chính là biết ơn lòng biết ơn đó quý vị rồi ngoài cái ơn cha mẹ ra nếu chúng ta biết ơn thì chúng ta phải làm gì Đức Phật dạy rõ ràng Làm con phải hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ Đừng xem cha mẹ của mình là gánh nặng Có nhiều người cha mẹ trong lúc tuổi già Xem như cha mẹ là gánh nặng Chăm sóc cha mẹ trong lúc bệnh tật Cái nói bà chết đâu bà chết phức cho rồi Đi bà sống chỉ bà báo đời vậy Mà đâu phải muốn nằm chỗ để cho con mình nó lo vậy bộ vui lắm sao Không có đâu quý vị Nhưng mà già bệnh tật rồi không thể nào tự mình được phải nhờ giả vậy thôi đau lòng lắm chứ không muốn vậy đâu vậy mà đứa con nó nói một câu vậy đó bà chết đâu bà chết phức cho rồi đi bà sống mà báo đời không à rồi lúc nuôi cha mẹ đó cằn nhằn cử nhữ xem như là một gánh nặng vậy đó người con mà biết cái nghĩa cái ân thì khi nuôi dưỡng cha mẹ ta không xem đó là bổn phận không mà đó là hạnh phúc vô vàng của người con không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc còn cha còn mẹ và trên cuộc đời này không có nỗi khổ đau nào bằng nỗi khổ đau mất mẹ mất cha người đời có câu nói rằng còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ như đờn đứt dây nhưng đờn đứt dây ta vẫn còn đôi tay nói lại một khi cha mẹ mất rồi mãi mãi mồ côi quý vị ơi sen tàn rồi sáng năm sen lại nở nhưng cha mẹ mất rồi không trở lại người ơi giữa dòng đời mất cha mẹ ta chơi vơi nhìn máy trắng như thay lời tiễn biệt khi cha mẹ còn sống thì cái mình nói sao mà tôi khổ dữ vậy nè đến lúc tuổi già nay ốm may đau có hai cô này nè cô ngồi trên xe mà cô nói tôi nói cho bà biết nha má của tôi đau bệnh nằm trong bệnh viện á tôi nuôi má tôi một tháng trời mà đâu phải có mình tôi là con đâu năm đứa con không phải mình tôi mà người này đẩy qua người kia đẩy lại không ai nuôi hết trơn á bắt tôi vô chổng tôi nuôi tôi nói rồi chuyến này không ai nuôi không ai mà chia ra để mà nuôi tôi bỏ chết luôn đó nói vậy đó quý vị đức phật dạy chúng ta ở nhà mình có hai vị phật đó quý vị ai là phật cha già là Phật Thích Ca mẹ già tựa thể Phật bà Quan Âm hiếu dưỡng cha mẹ cái phước đó ngang bằng với cái phước cúng dường cho một vị Phật Đức Phật đã từng dạy vào thời kỳ không có Phật người nào hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ thì cái phước đó ngang bằng cúng dường cho một vị Phật ở đời vậy đó quý vị Vậy thì con gửi gắm một lời khuyên nhà của quý vị có hai vị Phật nếu ta còn cha còn mẹ hãy hết lòng phụng dưỡng và xem như đó là hạnh phúc của mỗi người chúng ta có một gia đình nọ vợ mất sớm rồi ông này ông ở dậy cảnh gà trống nuôi các con của mình bốn đứa con ba trai một gái khi mà ông ta chia hết tài sản cho các con của ông rồi ông còn dành lại một phần gọi là lá bùa hộ thân cho mình nhưng mà nó cứ hai ba bữa cái nó lại nó nói ba ơi già rồi để chi nữa nhất là ba thường đi đến chùa nghe Đức Phật chỉ dạy về vô thường mà sống ngày nay khó bảo đảm ngày mai thôi giao lại cho con đi con hết lòng con phụng dưỡng ba nói vậy nha nhà của con á thì à, con cháu đông lắm ba về ba ở chung với nhà con tuổi già cho nó vui giao hết tài sản cho con đi đó là đứa con trai lớn nó nói vậy nha cái đứa con trai thứ ba nó nói ba ba nghĩ coi nhà anh hai mua bán bận rộn mà con ảnh đông mà con nít không tối ngày nó la nó lối um sùm hết trơn làm sao ba niệm niệm phật được thôi ba về ba ở với con đi giao hết tài sản cho con đi con dẫn ba đi du lịch chơi nha con rảnh rang lắm con làm lúa gì đó thì cũng có mùa con dẫn ba đi chơi ba muốn đi đâu con dẫn ba đi du lịch để cho ba hưởng cái phước của tuổi già cái cậu này nói vậy cái ông nói ờ, thôi cũng tốt lắm các con thương ba vậy ba cũng vui lòng cái đến cậu con trai thứ tư nói ba ba đừng nghe lời nha anh hai thì con đông nhà mua bán bận rộn còn anh ba tuy ảnh rảnh rang như vậy nhưng mà anh nói là anh đưa ba đi du lịch chơi không dám đâu à nha ảnh kẹo cỡ đó à, làm sao anh ảnh là <laughs> đưa ba đi du lịch chơi ảnh giống như là cái hạng kẹo kéo và kéo đâu có nổi bây giờ ba đưa vô rồi nghe ba giao hết tài sản rồi à, mai mốt mà bà hối hận đó chi bằng ba về ba ở với con đi ba ở với con đi con nói thật nếu mà ba ở với con đây á thì con lo lắng cho ba hết không ba không cần phải lo gì hết rồi cái ông nghe nói nói vậy cũng tốt riêng đứa con gái út thì nó ngồi nó biết thân phận con gái là con của người ta mà trước sau gì mình cũng có gia đình rồi cái mình về gia đình bên chồng thôi nó ngồi nó làm thinh ba người anh giành giật với nhau cái ông này ông nghe ông nói vậy rồi nghe ông nói thôi vậy tốt quá rồi ba có phước quá ba nhìn lại thì ba có phước rất nhiều người không được bằng các con đều hiếu thảo như vậy ai cũng dành đưa ba về nuôi hết cái ông ông nói rồi cho ba suy nghĩ ba ngày quyết định có ở với đứa nào xong rồi cái ba ngày sau mới suy nghĩ cái ông gọi hết bốn đứa luôn ba đứa con trai với một đứa con gái cái ông gọi đến cái ông nói rồi thằng hai con nói là nhà con đông đảo con cháu thì đến lúc tuổi già ba gần gũi con có cháu đông đảo vậy cũng vui thôi ba ba tuyên bố với các con ba thấy các con có hiếu với ba quá cho nên bao nhiêu tiền của tài sản ba làm giấy tờ xung vào công quỹ làm từ thiện xã hội hết rồi giờ ba về ba ở dần hai nha ông nói vậy đó ông nói xung vào ờ, công quỹ làm từ thiện hết rồi để tạo phước để tạo phước để hồi hướng cho má tụi con với hồi hướng cho ba nữa cái nó nói giờ ba về ba ở dần hai nha cái nó nói ba ơi con ba ngày qua con về con suy nghĩ cùng ba nó nói đúng lắm nha ba tại vì nhà con con cháu đông vậy đó mà ba ăn chay niệm phật nữa nó la nó hét um sùm tối ngày ba làm sao ba niệm phật nổi thôi ba lợi nhà ba ba ở nhà nó ít con đó ba cái cậu ba này nó nói anh anh nói vậy sao được anh hai 100 cái dỗ đều đổ đầu trưởng nam mà anh là con trai lớn mà anh nói vậy sao được tôi suy nghĩ rồi nhà tôi ít con thiệt nha nhưng mà tôi nói anh nghe con vợ của tôi nó xéo sắc lắm tôi sợ nó về rồi cái nó làm cái gì không phải cái ba buồn tội nghiệp nữa rồi nó mang tội nữa thôi để đến nhà tư ở tốt hơn á nha thế còn cậu con trai thứ tư mới nói hai anh nói thì sao mà nghe được vậy hai anh anh anh cả lớn đó thì cũng không chịu nuôi ba rồi cái anh ba cũng vậy nữa nhà tôi anh thấy không nhà tôi buôn bán bận rộn hết sức luôn làm sao tôi có thể lo lắng chăm sóc cho ba được tôi không thể nào lo lắng chăm sóc cho ba được đâu cái lúc này đứa con gái nó ngồi vậy nó nghe xong ba đứa anh nó nó ba người anh nói vậy là cái nó nói ba ơi nếu mà ba không có ba không có chấp là trai hay là gái thôi thì ba về ba ở với con được không ba nếu mà ba ở với con thì có con quá hạnh phúc rồi vì nhà có cha mẹ già giống như là có được cái tầng cây bóng mát cây đại thụ vậy đó để che mát cho mình vậy ba chịu về ở với con không ba cái ông này ông mới trả lời ông nói nhưng mà tiền của tài sản ba gia, ba gia ô hết để ba xung vào công quỹ từ thiện làm từ thiện hết rồi ba không còn gì hết nha ba về nhà con ba ở và con chịu không nó con không cần mấy cái đó con miễn là sao ba về ở với con là được rồi cái ông nghe nói vậy xong cái ông nói bữa nay trái nhà nó mới lồi ra cái mặt chuột của tụi bay <laughs> ông nói vậy nha ông nói tao làm bộ tao nói vậy thôi chứ tài sản tao còn nguyên bây giờ tao biết tao cho ai rồi á ba đứa bay đừng hồng đừng hồng ăn của tao được nữa bây giờ tao về tao ở đứa con gái út của tao ông tặng hết nguyên gia tài cho đứa con gái út ông về ở chung với con gái út Tao nói bây giờ tao mới biết tao làm bộ Tao nói vậy thôi là tụi bay đẩy qua đẩy lại đá Tao giống như trái banh long mai là tao còn chạy chừa cái lá bùa hộ thân đó nha cho nên phàm làm con người ở giữa thế gian đó quý vị Nội một cái cái nhân cách làm người thôi Cái tư cách của một con người thôi Biết ơn mà có lúc chúng ta sống không biết ơn quý vị Quý vị ơi mà cái ân lớn ân nặng trong đời của chúng ta đó là ân cha nghĩa mẹ mà còn không nhớ không đền đáp thì đừng nói gì cái ân nhỏ dễ quên lắm cho nên đức phật thường dạy ngài bảo rằng nếu mà người nào không đối xử tốt đẹp với cha với mẹ của mình thì đừng hòng có một tấm lòng đối xử tốt đẹp với ai quý vị chỉ bao nhiêu đó thôi thì chúng ta mới nhìn nhận mới thấy rõ được cái nhân cách đạo đức của một con người này được bắt đầu từ nền tảng căn bản là lòng biết ơn nếu chúng ta biết ơn cha ơn mẹ sống một đời sống hiếu thảo đối với cha mẹ hiếu kính cha mẹ hiếu dưỡng cha mẹ và còn thực hành gì hiếu hạnh cũng như là đưa đến hiếu đạo nữa quý vị hiếu đạo của người con là ngoài việc nuôi dưỡng cha mẹ lo về phần vật chất quý vị còn hướng dẫn cha mẹ mình biết ăn chay niệm phật tu tạo những công đức làm cái đó mới gọi là hiếu đạo của người con đó nghe quý vị làm sao cho cha mẹ chúng ta đời này sống đời hiện tại thân tâm an lạc phước huệ mỗi ngày một tăng trưởng trang nghiêm và ngày xả bỏ báo thân này cha mẹ chúng ta vãng sanh về tây phương cực lạc mới là đứa con trọn vẹn chữ hiếu đó quý vị rồi ngoài cái lòng biết ơn đối với cha mẹ ra Chúng ta còn biết ơn ai nữa quý vị Thì mới ngày hôm qua là ngày 20 tháng 11 Quý vị biết nó ngày gì không? Ngày, ngày lễ kỷ niệm hiến chương nhà giáo Người ta nhớ ơn thầy Nhất tự vi sư, bắn tự vi sư Một chữ cũng thầy mà nửa chữ cũng thầy không? Ai ơi nhớ lấy cái điều này nè Uống nước nhớ nguồn tôn sư trọng đạo Đó là một truyền thống đạo đức làm người Bây giờ chúng ta sống với tư cách của một con người ở giữa thế gian mà nhân cách của một người theo lời Phật dạy đây thì ngoài cái ơn cha mẹ ra chúng ta nhớ ơn các bậc thầy đã truyền trao kiến thức dạy bảo cho ta dạy cho ta những con chữ đầu đời đó là những thầy cô giáo ở thế gian rồi quý vị phải nhớ ơn các bậc thầy hướng dẫn chỉ dạy cho mình con đường tu tập bước đến cái hạnh giải thoát đó là các bậc thầy xuất thế gian nhớ ơn các bậc thầy đó thì bản thân của chúng ta trọng thầy kính thầy mới được làm thầy quý vị các bậc thiện tri thức là những người thầy lành bạn tốt hướng dẫn cho ta đi trên con đường đạo nhắc nhở sắp tấn trợ duyên cho chúng ta để hàng ngày mình biết tránh xa những điều xấu ác tăng trưởng những công đức phước lành chúng ta phải biết ơn đền ơn một cách thiết thực nói một cái việc làm biết ơn thôi là bằng lòng tôn trọng cung kính nghe những lời dạy khuyên đó để ứng dụng hành trì là thể hiện lòng biết ơn và báo ơn rồi nhưng mà phần đông á, thì mình không có lòng tôn trọng cung kính mà chẳng những không tôn trọng cung kính mà còn quỷ bán nữa đó quý vị con mong sao tất cả quý phật tử khi đi đến chùa chúng ta chỉ tạo thêm công đức phước đức cho mình đừng tạo tội tạo nghiệp ai tu thì sao kệ họ đi nghe quý vị đừng có chỉ trích đi đến chùa này ôi sao tôi thấy cái ông thầy cũng tu gì kỳ quá ha đi đến chùa kia sao cái bà cô đó bà tu mà sao bà còn cái này cái nọ cái kia rồi cái chỉ trích chê bai quỷ bán nói xấu không lợi ích gì tạo tội tạo nghiệp thôi à thôi đi quý vị chúng ta có cơ duyên thân cận tam bảo gần gũi các bậc thiện tri thức ai cũng là phàm phu ở giữa thế gian thì ai đúng ai sai mặc kệ người đi phận bình ta lo giữ phận bình thôi nếu ta cứ mãi tìm lỗi nơi kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi đó quý vị vì cái xấu dở của người ta mà chúng ta đem những lời quỷ bán thị phi chỉ trích thì chúng ta tạo tội tạo nghiệp cho bản thân mình và mất đi cái quý của mình đó là bản tâm thanh tịnh cho nên quý phật tử để bày tỏ lòng tri ân đối với tam bảo đối với các bậc thầy hướng đạo chỉ một lòng cung kính là đã có phước rồi Ngày xưa vua đường Thái Tông một hôm đi đến gặp ngài Quyền Trang Và than thở rằng Trẫm rất tiếc là Trẫm có cái tâm nguyện muốn cúng dường thiên tăng là một ngàn vị tăng Nhưng mãi đến hôm nay Trẫm vẫn chưa thực hiện được cái ước nguyện của mình Ngài Quyền Trang hỏi tại sao vậy? Sao bệ hạ làm chưa được? Thì vua trả lời là bởi vì chư Tăng đời nay phẩm hạnh đạo đức còn khiếm khuyết Cho nên ta chưa có phát khởi được niềm cung kính để mà thực hiện được cái cái cái, ờ, cái tâm nguyện cúng dường ngài quyền trang mới nói thưa bệ hạ rồng đất tuy chưa có thể làm ra mưa được nhưng người đời muốn cầu mưa thì người đời phải cầu rồng đất cũng vậy phàm phu tăng chưa tuy tuy rằng chưa có đủ công năng để ban phước cho ai nhưng nếu chúng sinh muốn tu phước thì phải một lòng cung kính phàm phu tăng Giả lại non côn có ngọc lẫn cùng với sỏi đá Đừng vì sỏi đá ở nông côn mà không đến côn sơn để tìm ngọc Sông lệ có cát bùng lẫn với vàng rồng Đừng vì một một số bùn cát ở sông Lệ mà không đến Lệ Giang để đải vàng Trong số phàm tăng đây cũng có các vị phàm tăng nhưng mà cũng có các vị hiền tam tăng cũng có các vị thánh tăng chúng ta không biết ai phàm ai thánh chỉ một lòng tôn trọng cung kính biết ơn những bậc thầy đã hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta trên con đường đạo đức là chúng ta đã có phước rồi quý vị rồi chúng ta ngoài cái việc biết ơn tam bảo biết ơn các bậc thầy hướng đạo chúng ta còn biết ơn đất nước ân đồng bào ân chúng sanh vạn loại ta ngồi đây mà sống cái cảnh thái bình là quý vị phải nhớ đến công ơn của những người chiến sĩ đang giữ yên bờ cõi ơn quốc gia ơn đất nước phải nhớ mà nhớ ơn đó thì thể hiện lòng biết ơn ta phải tự nói với mình rằng tôi phải là một người công dân tốt trong xã hội đóng góp tích cực để xây dựng nước nhà ngày một văn minh ngày một giàu đẹp đừng biến mình trở thành tệ nạn của xã hội đừng biến mình trở thành thành viên phá hoại đất nước phá hoại Phật Pháp nha quý vị chúng ta nỗ lực sống tốt đời đẹp đạo dựa vào những cái nhân cách đạo đức mà Đức Phật chỉ dạy qua năm giới thôi là giúp cho quý vị xây dựng đạo đức căn bản của một con người và đem lại lợi ích thiết thực cho mình và cho tất cả chúng sinh rồi quý Phật tử đây nên nhớ ta sống ở giữa cuộc đời này không phải độc lập một mình mình mà có thể sống còn tồn tại đối với tất cả chúng sinh đều có sự tương quan tương duyên tương tác với nhau cho nên mỗi một bóp bát cơm ta ăn mỗi một chiếc áo ta mặc cơm ngày ba bữa phải nhớ công của kẻ nông dân áo mặc ba y đây phải niệm ơn người dệt vải mỗi cái buổi cúng quá đường á quý phật tử đi tu bắt quan trai đó có nghe à, quý thầy quý sư cô phục nguyện thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao nhật thực tâm sang mỗi niệm nông phu chi khổ cơm ngày ba bữa phải nhớ công của kẻ nông dân áo mặc ba y phải niệm ân người dệt vải tất cả đều có sự tương quan tương duyên mật thiết với nhau cho nên chúng ta phải biết ơn tất cả những người nông dân tạo ra những hạt cơm hạt gạo để cho ta có thọ dụng mỗi ngày nhớ ơn những người trồng rau trồng cải để mỗi một bữa ăn chúng ta có được rau cải ăn mỗi cái thọ dụng hàng ngày của chúng ta đều nhớ ơn tất cả chúng sanh và với lòng biết ơn đó đừng làm tổn thương đừng làm hại bất kỳ ai mà sống ở đâu cũng đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh nội mà một cái lòng biết ơn thôi đã rèn luyện cho chúng ta trở thành một nhân cách của một con người đạo đức rồi phải không quý vị ngoài cái việc biết ơn ra đức phật còn dạy chúng ta điều gì nữa quý vị đức phật còn dạy chúng ta là sống ở bất cứ một nơi nào thì để rèn luyện nhân cách của mình quý phật tử phải có một đời sống chánh mạng chánh nghiệp trong bát chánh đạo đó chánh mạng chánh nghiệp có nghĩa là nuôi mạng sống chân chánh không nuôi mạng sống bằng nghề đồ tể giết hại chúng sanh không biết quý phật tử có nghe cái câu chuyện ở gần chợ trà vinh không chứ người dân vĩnh long này ai cũng biết hết á câu chuyện của cái cậu đó tên hiền đó quý vị gia đình này ba đời làm nghề đồ tể mổ giết trâu bò có lần đó cái ông này nè vào dịp tết thì bạn hàng người ta đặt thịt bò nhiều lắm rồi ông hứa là sáng bữa đó là ông sẽ giao hàng đầy đủ cho các bạn hàng đó tối đêm hôm đó ông ngủ cái ông gặp một người đàn bà không có đi mà bò không à bò đi tới chỗ của ông và khóc than kể lễ gian xin ông ông ơi tôi lại ông trăm lại ngàn lại ông ông tha cho tôi lần này đi để tôi sanh con tôi ra rồi ông giết tôi bao nhiêu mạng tôi cũng chịu hết nhưng mà ông tha cho tôi đi tại vì tôi mang thai con ở trong bụng ông đừng giết tôi để tôi sanh đứa con ra đi mà trong một đêm hôm đó cái ông này ông ngủ ông thấy chim bao một điềm chim bao đó mà ông thấy ba lần cái ông thức dậy ông kể cho bà vợ ông nghe bà vợ ông nghe xong rồi sợ nói tôi bảo đảm với ông 10 con bò mà sáng nay mà ông làm thịt đó trong đó có một con nó mang thai đó nó mới đến nó gian sinh ông ba lần như vậy thôi đi ông ơi mình không biết con nào có thai thôi đi tôi nói ông ngưng bữa nay đừng giết đi ông ơi tha cho nó đi cái ông nói bà nghĩ sao bà nghĩ sao tôi tha rồi mấy bạn hàng nó đến nó, nó làm thịt tôi luôn hả chứ tôi đã hứa với người ta tại tôi giao hàng cho người ta làm ăn mua bán đâu thể nào mà mình nói như vậy mất uy tín nhất định giết ông nói vậy đó nhất định làm thịt giết sáng nó ông làm thịt 10 con bò chín con kia ông làm thịt thì nó có la có hét nhưng không đến nổi cái con thứ 10 mà ông làm thịt nó hả nó la nó hét mà cái kiểu nó sân lên á nó gào nó thét nó hét kinh khủng luôn mà nó bứt đứt cái sợi dây đó quý vị nó dùng sao mà bứt đứt sợi dây mà lúc này nha ổng cắt cổ cái con con con bò đó nha thì quý vị biết là cái đầu nó lắc lư lắc lư vậy nè mà nó giật giật giật nó lắc lư máu nó trào ra rồi nó trợn trừng con mắt với ổng vậy đó ổng bị ám ảnh cái cảnh đó luôn nhưng mà không bao lâu cái ông này ông bệnh ông chết khi ông bệnh ông chết xong rồi ở nhà ông đứa con dâu của ông nó mang thai sanh ra đứa con mà khi sanh ra đứa con đây là đứa con con đầu lòng đó nghe gia đình này chờ đợi bao nhiêu năm đứa con đầu lòng vậy mà sanh đứa con ra là con trai quý vị sanh ra đứa con trai mà con mắt nó lộ vậy nè cái môi nó bị sức mà cái chân tay nó quẹo vậy nè còn thêm cái nữa nó không đi được mà nó bò không à mà thêm cái nữa cái đầu nó cứ lắc lư lắc lư nó giật vậy không mà thì gia đình này chứng kiến cái cảnh mà con bò mà khi nó chết đó cái đầu nó lắc lư nó giật vậy nè mà nó gào nó thét con mắt nó trừng lên thì bây giờ đứa con trai này sanh ra cũng y hệt như vậy con mắt nó lộ trừng lên cái miệng nó thì bị xích à, môi rồi thêm cái chân to tay nó co quắp vậy nó bò không à mà cái đầu nó cứ nghiêng quang bên nó lắc lắc lắc lia lịa vậy đó ở gia đình thấy vậy bãi nghệ luôn biết là nhân quả báo ứng rồi bãi nghệ luôn quý vị mà khi sanh cái cậu này ra xong rồi nguyên gia đình này nè chết từ từ mỗi tháng chết người chết từ từ chết từ từ rồi cái cậu này tên hiền cậu này phải vừa tật nguyền nha mà vừa không có người thân để nương tựa bây giờ đang đi xin ở tại chợ trà vinh đó quý vị quý vị nghe hỏi cái câu chuyện cái cậu này ở chợ trà vinh ai ta cũng biết hết đó quả báo nhãn tiền đó đức phật khuyên chúng ta nghề nghiệp để nuôi sống bản thân của mình phải là lương thiện đừng sát sanh hại vật đừng làm nghề đồ tể quý vị ơi đời xưa quả báo thì chày đời nay quả báo một giây nhãn tiền đó quý vị chẳng những không giết hại chúng sinh về mặt cuộc sống mưu sinh của mình á, không làm nghề đồ tể để giết hại chúng sinh quý phật tử còn giữ gìn cái giới sát không đãi đằng bạn bè cũng không sát sinh hại vật ngày dỗ quải của ông bà cúng tương cúng chay đi quý vị đừng sát sanh hại vật quý vị thôi nôi đầy tháng của con của cháu mình đừng sát sanh hại vật muốn cầu cái sự bình an cho con cháu của mình thì phải gieo trồng cái nhân tốt lành phóng sanh cứu vật chứ không thể nào sát sanh để cúng tế thần linh mà cầu sự bình an cho mình có được nhân quả không tương đồng rồi quý phật tử phải thực hiện theo lời phật dạy đời sống chánh mạng là nuôi mạng sống của mình chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng không giết hại chúng sanh không gian tham trộm cắp của ai hết không chiếm đoạt không chiếm hữu không lừa dối không giật dọc đó là phương cách giai nợ nặng lãi thôi mà giai bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào lệ ai rèn luyện nhân cách của mình đó qua lời Phật dạy là sống một đời sống chánh mạng nghe quý vị có người nói tôi làm cái nghề thấp hèn lắm hỏi thấp là hèn là cái nghề nào mà gọi là thấp hèn tôi là nhân viên hốt rác tôi làm nhà vệ sinh cho người ta tôi làm ở chỗ đó làm vệ sinh ở nơi công sở tôi làm vệ sinh ở nơi à, công ty tôi làm vệ sinh ở trong bệnh viện cái nghề đó gọi là thấp hèn ư không đâu sai rồi quý vị bằng công sức lao động của mình bằng cả một tấm lòng phục vụ cho đại chúng để đánh đổi lại có đời sống mưu sinh cho mình mà mình làm bằng tất cả tấm lòng như vậy làm lợi ích cho tha nhân làm lợi ích cho cuộc đời không phải là cái nghề thấp hèn đâu chúng ta đừng quan niệm nói là cái người đó làm lao động chân tay thấp hèn nghề nghiệp nào cũng vậy cao quý hay là hay hay là cái cái nghề mà chúng ta nói là bần tiện không phải là do ngành nghề mà do cái tâm của người đó khi người đó làm cái nghề cao quý mà không có cái đạo đức không có cái tâm thì như thế nào tức là không có nhân cách không có đạo đức thì cái nghề đó mới gọi là bần tiện nha quý vị làm cái gì mà cứ nghĩ đến bản thân của mình lợi lộc cho chính mình mà không nghĩ đến lợi ích cho ai có khi làm hại người ta để được lợi về mình cái đó mới gọi là bần tiện đó quý vị còn cái nghề mà đem công sức lao động của mình ra để phục vụ cho mọi người làm lợi lạc cho tha nhân không có bần tiện chút nào cả do vậy với một đời sống chánh mạng nuôi mạng sống bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng không lừa đảo không giật dọc không sát sanh không trộm cắp không nói dốc dốc nói láo lừa đảo người ta mà bằng nghề nghiệp lương thiện như thế thì quý vị xây dựng được nhân cách đạo đức của một con người rồi ngoài cái việc rèn luyện nhân cách là chánh mạng chánh nghiệp như thế nào ba nghiệp của chúng ta thân nghiệp phải tránh xa những điều tội lỗi thân không sát sanh không trộm cắp không gian dâm rồi phải tránh ngữ lời nói của chúng ta đó không nói dối không nói lời lừa đảo không nói thiêu dệt không nói những lời nói thị phi đâm thọc không nói những lời chửi rủa mắng giết người nhiều khi chúng ta trên phương diện làm ăn khẩu nghiệp nhiều lắm không phải chỉ là thân nghiệp mà khẩu nghiệp nhiều lắm chuyện không nói có chuyện có nói không có hơn quý vị hàng dởm mà nổi cho dữ rồi à, mua trên trời bán ở dưới đất có nhiều khi á mua một mà bán đến bốn đồng lời rồi cái dối gạt người ta đủ thứ hết á hàng giả mà mà mà mình nói là là thiệt khẩu nghiệp nhiều lắm rồi chẳng những vậy không nữa rồi cái khẩu nghiệp bằng cách rủa xả mắng nhiếc chửi bới nữa quý vị có nhiều người mua bán nha người ta đi đến nơi người ta hỏi thôi mà nhất là buổi sáng người ta hỏi mà nói giá trên trời người ta nhắm người ta mua không nổi người ta đi ra mà làm cái gì nào quý vị chửi xong rồi phải chi chửi rồi thôi sao đốt phong long nữa chứ có không có chửi xong rồi thôi đi chửi là cũng đầu quá dữ rồi cũng tạo cái khẩu nghiệp rồi chửi người ta xong rồi người ta còn đứng tại đó người ta mới vừa bước ra thôi là lấy đồ đốt phong đủ thứ hết trơn á quý vị ơi mà bước ra giữa biển đời mênh mông này thôi tạo tội tạo nghiệp không mà Mai phước là quý Phật tử có đủ duyên đến chùa đó Biết cái nào tội, cái nào phước Biết ngăn chặn những điều lỗi lầm sai trái Biết rèn luyện nhân cách theo lời Phật dạy đó nghe quý vị Nếu không á thì mình cũng có khác gì phàm phu đâu Ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi cũng làm theo Có đúng vậy không quý Phật tử? Mai phước đó nghe đời này mình có đủ duyên mình đến chùa học phật nghe kinh hồi tôi biết cái này là tội tôi không dám đâu có cái cô này cổ à, ban đầu á quý vị cổ làm nghề à, đồ tể nhà mua bán gà vịt mua bán gà vịt xong rồi thì mua sống bán chết tức là mua của người ta sống về làm thịt cái đem ra chợ bán là nó chết rồi gọi là mua sống bán chết cái cụ đi đến chùa cũng nghe nói về nhân quả cái tội sát sanh cổ sợ cổ nghĩ nghĩ không có mua bán gà vịt không sát sanh nữa cái bắt qua nấu rượu bắt qua nấu rượu cái bữa đó cổ đi đến chùa cổ nghe nói về năm giới cổ nghe nói về năm giới rồi nói là không được không được uống rượu thậm chí không được bán rượu nè rồi không được cầm chén rượu ly rượu trao cho người trong kinh phạm võng bồ tát giới nói người nào tự tay của mình cầm chén rượu trao cho người sẽ mang ác báo 500 đời không tay đó quý vị 500 đời không tay có nghĩa là sao vậy là giống như là loài dung loài trùng đó nó không có tai 500 đời như vậy đó cái nghe nói cái cụ sợ quá cụ mới nói con vừa nghĩ cái nghề đồ tể giờ con qua cái nghề nấu rượu bán rượu mà bây giờ nghe nói nữa nghỉ nghỉ xong rồi cái cổ qua cổ bán gạo bán gạo cái giành giật mối đó giành giật mối cái cổ nói bắt qua bây giờ nó thêm tật nói láo nữa chứ nó dốc nó láo họ nói bây giờ mình nói thiệt nó không có nghe người ta bán cũng là cái loại gạo như mình thôi mà người ta bán là 10 ngàn ký rồi mình mình á, thì bán có chín ngàn rưỡi ký mà họ mua 10 ngàn chứ không chịu mua của mình chín ngàn rưỡi cho nên mình phải nói dốc nói láo mình phải nói dốc nói láo mình nói giá cao hơn nữa họ trả là vừa còn nếu mà mình nói thiệt thì họ không chịu có nhiều trường hợp vậy đó mà phàm nhân ở giữa thế gian á, trên đời này thật sự nghe quý phật tử có nhiều chuyện nó lạ đời lắm lạ thật là lạ luôn con nói thí dụ nha có cái cô này phật tử cô đi vô cái siêu thị vô siêu thị cái cô thấy à, cái gói phở chay đó quý vị đã để là 7 ngàn gói cái qua bên kia cái cô nhìn thấy cũng là cái hiệu phở chay đó luôn mà 17 ngàn gói cái cô chụp cái 17 cổ mua cô nghĩ rằng 17 ngàn nó ngon hơn cho nên cô chụp cái 17 ngàn cổ mua mua xong cái đi ra cái tính tiền tính tiền cái người ta tính người ta nói ôi cái này tôi để à, để lộn có 7 ngàn à cái cô nói trời đất ơi tại sao mà con người mình nó ngu gì mà nó ngu kinh khủng vậy cái loại 7 ngàn ta để giá 7 ngàn rõ ràng không mua chụp cái 17 ngàn mà trong khi đó người ta để lộn giá mà mình cứ nghĩ là 17 ngàn nó ngon hơn có nhiều khi mình lạ lùng nhỉ đó ngu ơi là ngu cái cổ nói vậy nha nó nói con người của mình có nhiều khi mình nghĩ lại mình mình không biết mình sao cái kiểu gì mà ngu kinh khủng luôn vậy đó rồi thêm cái gì nữa nè quý phật tử có những lúc á người ta nói thiệt mình không có tin mà ai giỏi cái tài nắng nót lời nói của mình theo qua dệt gấm thì lúc đó mình tin cho nên á, phần đông chúng ta chết trong cái hũ mật hũ đường có đúng vậy không quý vị chết trong cái hũ mật hũ đường không mà nghe những lời ngọt ngào của người ta nói là bắt đầu tin theo mà nhất là những người nào mà trực tánh đi ra ra đời mà làm ăn chắc bị thua thiệt tại vì không có lời lẽ cái gì cũng nói thẳng chứ người ta không có chịu nói thẳng nói thật vậy đâu mà người ta chịu cái gì cái gì cũng sơn phết ở bên ngoài cho nó đẹp nhưng mà chỉ thích cái cái màu sơn đẹp mà không thích gỗ tốt quý vị ơi có nhiều trường hợp như vậy cho nên quý phật tử sống một đời sống đạo đức chân thật chánh ngữ nghe quý vị lời nói chân chánh đúng với sự thật dù cho bây giờ ai có dùng đủ sức mạnh quy lực ép buộc chúng ta chuyện không nói có chuyện có nói không nhất định thà chết chứ giữ sự chân thật không bao giờ vì một cái quy lực thế lực của ai đó mà đảo điên như vậy phải sống một đời sống đầy đủ nhân cách quý vị hoa nó thơm là nhờ cái gì nhụy của nó con người ở đời giá trị ở nhân cách đạo đức đó quý vị trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ cho nên quý phật tử nguyện rèn luyện nhân cách đạo đức qua lời phật dạy với một đời sống chánh mạng nè chánh nghiệp nè chánh ngữ nè nha nếu mà quý vị giữ được chánh mạng chánh nghiệp và chánh ngữ thì xem như là quý vị đã thành tựu về giới đó quý vị cái đó gọi là giới đó nha giữ giới là vậy đó không sát sanh nè chánh mạng là không sát sanh không gian không gian tham trộm cắp lừa đảo giật dọc rồi nghề nghiệp nào cũng vậy về chánh nghiệp đó là giữ ba nghiệp thân khẩu ý của mình không làm những điều sai trái tội lỗi quý vị còn chánh ngữ là lời nói của mình phải chân chánh nói lời chân thật không nói dối nói lời từ ái không nói những lời thô ác rủa xả mắng giết người nói những lời nói giá trị lợi ích chứ không nói những lời vô ích nói những lời nói ra đem lại sự đoàn kết hòa hợp cho người chứ không nói những lời thị phi ly gián thần khẩu nó sẽ làm hại sắc vào ai mà nói quá quả làm khổ thân lỡ chân gượng dậy đứng lên lỡ lời gây quả phải đền trả thôi có nhiều trường hợp vậy nào quý phật tử chúng ta biết tin nhân quả biết đi chùa biết ăn chay biết tội biết phước nhưng mà có những lúc gặp hoàn cảnh nào đó người ta làm không vừa lòng mình lúc này chúng ta sân lên giận lên nóng lên không làm chủ lấy mình thốt ra những lời nói rủa xả mắng giết rất là thậm tệ mà lời nói thốt ra nơi cửa miệng của mình rồi khó lấy lại lắm quý vị ơi tại sao chúng ta biết lời nói chẳng mất tiền mua mà mình không lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau lời nói đâu phải là dao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 câu nói này quý vị nên ghi nhận nha cái người ngu á, thì hay nói bằng những lời nói khoe khoang đối với những cái gì mình biết đó thì khoe khoang bằng lời nói nói ra những cái mà mình biết nhưng mà cái người trí á, thì luôn biết đối với những gì mình sắp sửa nói luôn hiểu biết một cách rõ ràng nên nói cái gì cái đó gọi là người trí đó quý vị khi nói một lời nói chúng ta phải suy nghĩ kỹ coi lời nói này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 có cái cô phật tử cổ tính kính tam bảo lắm phát lòng bố thí cúng dường và có đủ niềm tin đối với tam bảo nhưng mà bây giờ cái cổ nói tôi mất lòng tin đối với tam bảo rồi tôi tu hành gì chứ tôi không ăn chay tôi niệm phật hỏi sao vậy tại vì tôi giận cái ông thầy của tôi tôi giận cái ông thầy mà tôi quy y đó tôi giận ổng nguyên do là sao mà mình giận ổng mà mình bỏ tu bỏ đạo mình tu ông thầy cũng nhờ ha giờ mình bỏ tu tại giờ ghét ông thầy rồi cái bỏ tu vậy chắc hồi đó mình tu là gì ông thầy phải không mình tu vì ai vậy mình tu cho mình hay mình tu cho ai lợi ích cho mình hay lợi ích cho ai vậy quý vị giận chút xíu cái bỏ tu bỏ đạo nhân hư chứ đạo bất hư người sai chứ đạo không có sai quý vị mong sao toàn thể quý phật tử giữ bồ đề tâm của mình kiên cố nên nhớ lòng tin đối với phật là một bậc thầy sáng suốt giác ngộ dẫn đường chỉ lối cho ta giáo pháp của ngài có công năng giúp cho chúng ta giải thoát những đau khổ phiền não trên cuộc đời kiến tạo niềm an vui hạnh phúc và hôm nay chúng ta có đủ duyên nghe được giáo pháp của phật hiểu về cuộc đời của đức phật là do chư tăng chư ni là những người thay phật truyền bá cho nên ta một lòng tính kính đối với tăng bảo không vì cá nhân một ai đó mà chúng ta nói tôi thối thất lòng tin đối với tam bảo tôi bỏ đạo bỏ tu rồi thiệt thòi cho ai vậy mình bỏ tu bỏ đạo thì thiệt thòi cho mình mình xa lánh tam bảo không có cơ hội gần gũi các bậc thiện tri thức không có cơ hội để phát triển hạnh lành thì mình lỗ lã chứ ai lỗ lã mình tưởng mình nói vậy là là là mình ngon dữ sao càng nói như vậy càng biểu hiện cho người này chưa hiểu gì về đạo phật còn đứng ở ngoài rào bởi vì chưa đủ lòng tin sâu sắc đối với tam bảo quý vị ơi và kính mong sao toàn thể quý phật tử trong lúc giận cái gì đó không cần chúng ta thốt ra những cái lời nói cho hả cơn giận nói nặng nói nhẹ nói sôi nói bối nói đai nói nghiến nói hành nói tỏi nói như vậy mình tưởng rằng nói như vậy miệt thị người ta là hả cơn giận của mình là mình hay mình giỏi tệ đó quý vị ơi càng nói nhiều bao nhiêu thì càng tội lỗi bấy nhiêu càng tệ hại bấy nhiêu để cho cái lòng sân giận đó mà nó mở ra trăm ngàn cửa nghiệp chướng đi đến chùa tạo phước tạo công đức phước đức đừng để tạo tội tạo nghiệp quý vị mong sao quý phật tử hãy rèn luyện nhân cách của mình dù là một người Phật tử tại gia cũng phải có tư cách của một người Phật tử tại gia Sống tốt đời, đẹp đạo, lúc nào cũng nêu cao cái phẩm hạnh đạo đức của mình là trên hết quý vị Đừng đem cái xấu dở của ai đó làm mất đi cái giá trị nhân cách của chính mình quý vị ơi Thường thì mình đổ lỗi mà nói tôi không phải hạng người vậy đâu Mà tại vì tôi gặp cái người đối xử với tôi như thế đó cho nên tôi mới như vậy không lẽ người ta là quỷ mình cũng quỷ giống như người ta phải không quý vị người ta đã dở rồi người ta đã sai rồi mình cũng bắt trước họ cũng dở cũng sai mình với họ có khác gì đâu là một người phật tử mà mình phải có một cái tinh thần giác ngộ chứ phải biết điều nào mình nên làm điều nào mình nên nói có những cái chúng ta không nên nói lầm thinh nó tốt hơn cái giá trị nó nhiều hơn nữa đó quý vị thí dụ quý vị giận ai quý vị không cần nói đâu thôi để nhân quả phán xử đi chắc chắn là họ cũng có lúc họ suy nghĩ con người ai cũng có lương tâm cũng có nhân tính hết chắc có lúc là họ cũng sẽ suy nghĩ trước những việc làm của họ hãy để nhân quả phán xử đi chúng ta không cần dùng những lời nhục mạ nói cho hả cơn giận tạo tội tạo nghiệp chửi rủa mắng nhiếc xong rồi xin hỏi quý vị về cõi lòng của mình có an ổn được không có an ổn không nói hơn người ta có vui không quý vị chưa chắc gì vui đâu đau khổ rai rứt lương tâm có những lúc chúng ta hối hận nha hối hận phải nãy tôi về tôi nhịn cho rồi đi nha bây giờ tôi nói cho hả cân giận tôi rồi tôi nói hơn tôi nói trên đầu trên cổ người ta rồi bây giờ tôi cảm thấy tôi hối hận vô cùng bởi vì những lời nói đó không đúng với nhân cách của một người tu quý vị ơi cho nên chúng ta rèn luyện nhân cách đức phật dạy mình chánh ngữ nè chánh nghiệp nè chánh mạng nè ngoài cái việc biết ơn ra thì quý vị cũng phải có một đời sống chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng mà ai giữ được như vậy thì gọi là quý vị thành tựu về giới hạnh rồi đó ngoài ra quý phật tử còn làm gì nữa quý vị nỗ lực tinh tấn trong vấn đề đoạn ác tu thiện để hoàn thiện nhân cách của mình đi quý vị ơi mình bất giác vô minh từ vô thủy kiếp đã cam tâm với thân phận của người lữ khách chịu trôi lăn trong ba cõi sáu đường nổi trôi lên xuống sanh ra là khách qua đường chết rồi trở lại quê hương của mình đất trời quán trọ phiêu linh nghìn xưa các bụi tâm tình đớn đau thời gian chẳng đợi chờ nhau đầu xanh hôm trước nay màu cỏ khô ngổn ngang xương trắng bên mồ hàng tùng xanh thẳm điểm tô xuân về trước sau than hở ê chề cuộc đời hư huyễn thì trần mê làm cái gì nữa quý vị cái thân này nó có có bền chặt đâu không ai sống hoài sống mãi trên thế gian mà hơn thua được mất để làm cái gì sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai nếu quý vị ý thức giác ngộ được điều đó ngay trong đời sống hiện tại này nào quý vị những điều gì xấu ác ngăn chặn lại liền không làm vì mình làm mình chịu thôi mình là người chủ tạo nghiệp và mình là người chủ thừa tự nghiệp đó không lẽ mình cam tâm với thân phận người lữ khách để gieo cái nhân sanh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường vậy hoài sao không biết khổ sao không sợ khổ sao quý vị một đời này thôi là mình đã cảm nhận bao nhiêu sự thống khổ là ngán sợ chán rồi đó mau mau đi quý vị buông hết buông hết hơn thua được mất buông bỏ hết mọi tham giận hù hàng nhất tâm niệm phật vạn duyên buông buông bỏ hết những cái buồn giận phẫn nộ hờn trách để nhất tâm lo niệm phật đời sống hiện tại như vậy chúng ta mới sống một đời sống giải thoát an lạc rồi ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này nương vào cái nhân hạnh tốt lành mà mình gieo trồng đó chúng ta mới sanh về một cảnh giới an lành thù thắng hơn quý vị cho nên để rèn luyện nhân cách Đức Phật khuyên chúng ta cần phải tinh tấn nỗ lực đoạn ác tu thiện đó gọi là chánh tinh tấn đó quý vị chánh tinh tấn là gì cũng siêng năng cũng tinh tấn nhưng mà có người á, nửa đêm nửa hôm rình mò để chờ người ta sơ hở một cái khoét dách đầu tường cài cửa thì cũng đêm hôm đó thức để mà làm chuyện đó có phải là tinh tấn không không tin là gì Tinh là tinh chuyên, tấn là tiến tới Tinh chuyên tiến tới mục đích lý tưởng cao đẹp Cái đó mới gọi là tinh tấn nha quý vị Tinh tấn trong việc đoạn ác tu thiện Đối với những điều ác nào Từ trước đến nay mình không có vi phạm, không làm Nhưng mà không làm không có nghĩa là nó không có nha Nếu chỉ cần một phút sơ hở, một phút buông lung phóng túng thôi thì hoàn cảnh ở bên ngoài tác động lòng tham khởi lên lòng sân khởi lên có thể khiến cho chúng ta tạo ác nghiệp đó cho nên chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để làm gì ngăn chặn những điều sai phạm tội lỗi không cho nó phát sinh rồi đối với những điều xấu ác nào mà mình đã lỡ làm rồi bây giờ mình tinh tấn siêng năng nỗ lực đoạn trừ không cho nó tiếp tục nữa đối với những điều thiện nào từ trước đến nay ta chưa làm ta tinh tấn siêng năng nỗ lực làm đối với những điều thiện nào quý vị đã làm rồi bây giờ quý vị tinh tấn làm hoài làm mãi và không biết chán đối với những thiện pháp cái đó là tinh tấn siêng năng trong quá trình đoạn ác tu thiện trên bốn phương diện đó ta gọi là tứ chánh cần đó quý vị đức phật dạy rõ trong bát chánh đạo hết rồi bát chánh đạo là tám con đường chân chánh tám ngành mà tất cả chúng ta mười phương ba đời chư Phật đều đi trên con đường này mà đạt đến niết bàn ngài vẽ lại bản đồ chỉ lối cho ta đi quý Phật tử chỉ cần thực hiện rèn luyện nhân cách của mình qua tinh thần của bác chánh đạo là tinh thần mà mười phương ba đời chư Phật đều chỉ dạy như vậy thì quý vị đã sống một đời sống đầy đủ đạo đức nhân cách cũng như là sống một đời sống hạnh phúc an vui giữa đời thường Ngài nhắm mắt xuôi tay cái nhân hạnh quý vị gieo trồng đó không mất đâu Mình tạo nghiệp gì Thì cái nghiệp mà mình tạo ra nó là người bạn trung thành Sẽ đi ta theo ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ Và nó là loại tài sản quý báu mà ta mang theo đó quý vị Đạo đức và trí tuệ là tài sản quý báu mà chúng ta có thể mang theo sau khi chết cho nên quý Phật tử tinh tấn nỗ lực trong việc đoạn ác tu thiện trên đường đạo không có gì bằng tinh tấn hết không có gì bằng trí tuệ của đời ta sống phiêu linh nơi đất khách ta bà rồi chỉ có tinh tấn sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những chứng ngại xin hỏi quý phật tử trong đời sống hiện tại này quý phật tử muốn mình hết khổ được vui không muốn không quý vị muốn sau khi nhắm mắt xuôi tay rồi mình sanh đến một cảnh giới an lành gọi là cực lạc không còn các thứ khổ nữa mà thuần vui quý vị có muốn không muốn thì phải tinh tấn đoạn ác tu thiện vì sao có nói như vậy cảnh giới tây phương cực lạc là một cảnh giới chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ mà ác không có về đó được đâu quý vị ơi mình còn quá nhiều cái xấu ác mà mình muốn về tây phương cực lạc không đủ tiêu chuẩn xin thưa nếu mà ở ngoài đời đi muốn đậu vào trường đại học y khoa hay là đậu đại, vào trường đại học dược hay là đậu vào trường đại học sư phạm thì cũng phải có tiêu chuẩn để chấm đại điểm đậu phải không quý vị thì quý vị muốn trúng tuyển vào trường đại học cực lạc cũng phải có tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn đó tiêu chuẩn đạo đức nhân cách là đầu tiên thiếu nhân cách đạo đức không có đủ tiêu chuẩn để về cái cảnh của các bậc thánh nhân cho nên quý vị hàng ngày phải chuyển hóa mình rèn luyện mình chuyển phàm thành thánh chuyển hóa những cái tâm cái tính của phàm phu á, thành tâm tính của các bậc hiền bậc thánh mình phải chuyển hóa lần lần như vậy thôi tu là là sửa đổi là chuyển hóa đó nếu mà chúng ta muốn được về một cảnh giới an lành của các bậc thượng thiện nhân của các hàng bồ tát mà mình còn quá nhiều những cái thói hư tật xấu mà mình không chịu chuyển hóa sửa đổi về đó quậy người ta hay làm gì phải không quý phật tử cảnh đó đâu có chứa mình không có đủ tiêu chuẩn thi đậu vào trường nào cũng vậy phải có số điểm để trúng tuyển để đậu thì chúng ta muốn trúng tuyển vào trường đại học cực lạc cũng vậy cái tiêu chuẩn đạo đức là cái tiêu chuẩn đầu tiên thiếu đạo đức kém đạo đức không có đề đó được vì cảnh giới đó là cảnh giới của các bậc thánh mà còn mình phàm phu quá nhiều những tấu bẩn cái xấu cái ác mà không chịu sửa đổi sao về đó được đây cho nên quý phật tử phải tinh tấn nỗ lực đoạn ác tu thiện một điều ác nhỏ cũng đừng có khinh thường một giọt nước tuy nhỏ chứa lâu ngày đầy cả chum lớn một điều lành nhỏ cũng chớ có bỏ qua nha quý vị một việc ác nhỏ thì đoạn tận gốc rễ không khinh thường nó nhưng một việc lành nhỏ cũng chớ có bỏ qua tinh tấn nỗ lực trong việc đoạn ác tu thiện mỗi ngày quý vị rèn luyện nhân cách tối thượng đó quý vị rồi ngoài cái việc tinh tấn đoạn ác tu thiện ra thì quý phật tử còn làm gì rèn luyện nhân cách của mình bằng phương cách tu tập nhiếp tâm ý cho thanh tịnh sửa đổi bản thân của mình vì trong ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp thì cái ý nghiệp là cái chủ động cho nên hàng ngày nhiếp tâm nhiếp ý cho được thanh tịnh nghe quý vị nếu như chúng ta để cho cái tâm tham nó ngự trị cái này đó là nó sẽ đưa mình vào trong cảnh giới của loài ngạo quỷ đó nếu mà sống với cái tâm tham thì tuy chúng ta mang thân phận của một con người nhưng cái cảnh giới ta đang sống là cảnh giới của loài quỷ đói quý vị ơi còn nếu quý vị để cho cái tâm sân giận quán thù nó ngự trị thì tuy mình sống ở cõi đời này nhưng thật ra ta đang rơi vào cảnh giới địa ngục đó quý vị mà địa ngục không ở đâu xa ở tại trần gian này do lòng sân giận phẫn nộ nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục ngọn lửa sân giận nó giống như ngọn lửa địa ngục vậy đó nó thiêu nó đốt nó nung nóng mình quý vị rồi nếu quý phật tử để cho cái tâm si mê tà kiến đó nó ngự trị nó sai sử mình thì nó đưa mình vào trong cảnh giới của loài bàn xanh không phân biệt phải trái không hiểu sự lý gì cả không hiểu nhân quả gì cả không biết biết thế nào là thiện là ác cho nên hàng ngày quý phật tử càng cần phải tu tập để chỉnh đốn nhiếp tâm mình ý mình cho được thanh tịnh loại trừ cái tâm tham tâm sân tâm si nói loại trừ chứ thật ra chuyển quá nó chuyển cái tâm tham tâm sân tâm si chuyển quá nó thành cái gì giới định tuệ tam vô lậu học chuyển tam độc thành tam học hàng ngày nỗ lực tu tập về giới tu tập về định tu tập để phát triển trí tuệ quý vị muốn cho tâm của chúng ta được an định bình tĩnh sáng suốt làm chủ trong mọi hoàn cảnh thì phải có định lực mới làm chủ được <clears throat> nếu như quý vị không có định lực không dễ dàng làm chủ mà không làm chủ được chính mình thì sao dễ Dấn hơn vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp Một người mà không làm chủ sáu căn của mình Không làm chủ các giác quan đó quý vị Cái sống một đời sống buông lung nè Phóng túng nè, xa đọa nè, trụy lạc nè Một người mà không làm chủ chính mình đó Người đó chỉ cần ưa thích một cái gì rồi Thì bất chấp thủ đoạn luôn Làm thế nào để đạt được cái ý muốn của mình Đạt được cho bằng cho bằng được cái đó nhưng mà có biết rằng khi chúng ta tìm đủ mọi cách để đoạt lấy chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng đó là cũng trăm mưu ngàn kế khổ não vô cùng rồi mà khi được nó rồi có yên ổn không lại gìn giữ càng đau khổ nữa sợ nó mất đi giữ cũng khó lắm không giữ được đâu tất cả các pháp thế gian này vốn dĩ vô thường sinh diệt đổi thay đâu có gì bền chắc đâu quý vị cho nên chúng ta hiểu được cái quy luật đó rồi xong chúng ta nhẹ nhàng lắm tùy duyên mà sống đi quý vị chứ không có phan duyên không có chạy theo duyên theo cảnh luôn làm chủ lấy mình mắt trong thấy sắc thì thôi tai nghe lấy tiếng nghe rồi quần không trơ trơ lẳng lặng cõi lòng nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh chứ đừng để mắt trong thấy sắc dính liền tai nghe lấy tiếng não phiền chẳng yên tam bành lục tặc đảo điên ra vào sinh tử triền miên luân hồi đó quý vị quý vị hàng ngày phải nhiếp tâm ý của mình trong câu hồng danh a di đà phật để có được năng lực của chánh niệm nha quý vị có chánh niệm rồi cái tâm mình an định rồi thì từ nơi cái tâm tịnh đó nó mới phát sanh ra trí tuệ mà muốn phát sanh trí tuệ thì nó có ba phương cách đầy đủ văn tư và tu quý phật tử thường xuyên đi đến đạo tràng nghe học chánh pháp sự nghe pháp này gọi là văn á, để phát triển trí tuệ cho nên gọi là văn tuệ nghe Pháp có năm điều lợi ích Lợi ích thứ nhất là quý vị sẽ nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay ta chưa có cơ hội được nghe Ngày xưa mình bất giác vô minh lắm quý vị ơi Không biết cái nào là thiện, nào là ác đâu Cái nào là phải, cái nào là quấy Cái điều nào nên làm, điều nào không nên làm Nhưng mà bây giờ nhờ đỡ rồi đó Tôi bớt ngu rồi đó Hỏi sao bớt ngu tôi như đi đến chùa Bây giờ tôi biết cái nào là thiện rồi đó hồi đó tôi nghĩ rằng tôi không ăn chay tôi không niệm phật tôi không đi chùa nhưng mà tôi không có ác là được rồi nhưng mà tôi đâu có biết cái thiện cái ác mà đức phật nói một cách rõ ràng như vậy cái gì gọi là ác vậy những hành động nè những lời nói những suy nghĩ nào mà đem lại tổn hại đau khổ cho mình cho người trong hiện tại và cả tương lai là ác đó quý vị còn thế nào là thiện những hành động nè hành động của thân lời nói của miệng suy nghĩ của ý mà nó đem lại lợi ích an vui hạnh phúc cho mình cho người trong hiện tại và tương lai đó gọi là thiện đó còn ngày xưa mình nghĩ cái khác mình nói tôi không giết người cho nên tôi không ác tôi không ăn trộm cắp của ai tôi không có xấu ác nhưng mà có khi một lời nói của mình đó mình không giết người bằng bằng gươm giáo mà mình giết người bằng lời nói có đúng vậy không có không quý vị có khi giết người bằng một lời nói giết người bằng một cái hành động của mình tuy là không cầm dao đó nhưng mà giết người ta cho nên quý phật tử thấy rõ bây giờ mình học phật mình hiểu rồi đó còn hồi đó mình đâu có biết cái nào là thiện cái nào là ác đâu do vậy rèn luyện nhân cách đạo đức của một con người theo lời phật dạy Đức Phật khuyên chúng ta thường xuyên đến chùa học Phật nghe kinh để hiểu biết đúng đắn về nhân quả, hiểu biết sự lý, hiểu biết về thiện ác chánh tà chân ngụy phải quấy một cách rõ ràng đi quý vị. Rồi nhờ chúng ta nghe xong rồi về tư duy nghiền ngẫm, suy nghĩ cái đạo lý đó. Chứ nghe xong rồi từ lỗ tai này mà cho qua lỗ tai kia cũng thôi bó tay luôn cho nên nghe được lợi ích thứ nhất là nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay chắc chưa có cơ hội được nghe lợi ích thứ hai của việc nghe pháp là giúp cho chúng ta sáng tỏ hiểu rõ hơn những cái mà mình đã được nghe bây giờ mình nghe lại nữa cái mình tư duy mình suy nghĩ cái mình sáng tỏ hơn nữa thấy không quý vị cái thứ ba là giúp cho chúng ta có được chánh kiến hiểu biết một cách đúng đắn không còn mê lầm không còn mê mờ nữa cái thứ tư là giúp cho quý vị dứt trừ những cái sự nghi ngờ vu vơ không căn cứ mà chúng ta từ trước nay mình nghi ngờ giờ mình không có nghi ngờ vậy nữa cái thứ năm nếu quý vị nghe xong rồi hiểu được đạo lý ứng dụng theo lời Phật dạy cái phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy mình ứng dụng trong đời sống quý vị trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc thật sự đó quý vị ơi cho nên Phật pháp là vi diệu pháp vi diệu lắm quý vị bởi vì thiết thực hiện tại siêu việt thời gian không gian đến để mà thấy chứ không phải đến để mà chỉ tin một cách mù quáng đến đi rồi sẽ thấy một cách rõ ràng đến đi rồi sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc chân thật được biết bao nhiêu người trí tán thán ca ngợi và ai có đủ duyên nghe học chánh pháp rồi thì đó là lương duyên trong nhiều đời nhiều kiếp đừng bỏ qua quý vị ơi trong chúng sinh có nghìn có muôn có triệu có ức được nghe kinh nghe pháp quả thật mấy người không duyên khó gặp người ơi gặp rồi lại bỏ đó là người quá mê khi nghe pháp xong rồi cái về cái quý vị cảm thấy nó nhẹ nhàng thanh thoát trong lòng có cái cô phật tử đó cậu ở bên mỹ bữa con đi giảng về mà 11 giờ mấy rồi nha con giảng à, từ ở bên chùa Long Thạnh con đi về xong về cái cổ gọi điện ra cho chùa cái quý cô mới ngay bàn thư ký mới chạy nói con là có điện thoại bên nước ngoài gọi cái con cầm lên con nghe cái đầu bên kia cô khóc hụ hụ hụ cô la lên cô nói sư cô ơi cứu con với con khổ quá sư cô ơi sư cô ơi cứu con với con nói cô ơi à, cứu thì sao cô nói con nghe đi con mới biết đường con cứu cái cổ mới nói rằng sư cô nghĩ coi mà chắc ông chồng ông có ở đó cho nên cổ mới la dữ vậy đó cổ mới nói sư cô nghĩ coi con á, đi làm một ngày như vậy là 10 tiếng 12 tiếng đồng hồ mới về tới nhà về tới nhà rồi mới vừa buông xuống một cái hai bộ đồ là đi vô nấu ăn ổng ở nhà ổng chỉ có cái là ổng tụng kinh thôi à ổng tụng kinh ổng niệm phật mà ổng còn bắt lỗi bắt phải con nữa sư cô nghĩ coi con giống như là thân trâu ngựa vậy đó con làm quần quật rồi về còn phục vụ cho ổng nữa ổng ở nhà ở không vậy đó nồi cơm ổng cũng bắt cho con giùm con nữa con đi làm 10 tiếng 12 tiếng đồng hồ về giờ này trời ở bên ngoài thì tuyết phủ lạnh mà mùa đông mà tuyết phủ lạnh mà con về rồi ổng còn cằn nhằn cử nhữ ổng nói tôi tụng thời kinh tôi mệt lắm rồi đó nha bà làm gì tôi đói bụng rồi đó làm gì lẹ tôi ăn thôi tôi chế tôi gói mì tôi ăn lại đó nha cái cậu mới giận cậu nói ông muốn ăn cái thứ gì kệ ông đi còn từ từ tôi làm chứ đâu phải tôi ở không đâu rồi cái lời qua tiếng lại hai vợ chồng nói qua nói lại sau đó cổ giận cái cổ chửi ôi là cổ chửi cổ chửi ổng cho hả cơn giận chửi xong rồi còn gọi điện mét con nữa chứ cái nói sư cô ơi cứu con với con khổ quá đi nãy giờ con chửi lộn với ổng nó nói cô ơi con hỏi gì chứ sư cô ơi con mắc nợ gì vậy sư cô cho con biết đi con mắc nợ gì mà con trả hết đời của ổng cho đến trả đến đời em của ổng luôn mà ổng cũng chưa vừa nữa thế con mới nói sao cô tin nhân quả cô hiểu biết phật pháp thì cô biết là cô mắc nợ cho nên cô mới nói sao cô trả như vậy thì cô biết cô mắc nợ rồi mà đã dai người ta rồi thì vui vẻ trả có đâu cần nhằn cử nhớ dai thì phải trả thôi mình biết mình dai thì bây giờ mình vui vẻ mình trả trả hết rồi dù mình có muốn nếu người ta lợi tôi muốn trả nữa cũng được nữa hết nợ rồi thì tự à tự là hết nợ rồi cái đường ai nấy đi thôi không ai đòi mình nữa nhưng mà còn nợ thì vui vẻ trả đi sao cần nhằn cử nhữ như vậy Ê, cổ nói trả nợ mà cái kiểu này con không cam tâm nói vậy nha trả nợ kiểu này con không cam tâm con tức quá đi dai của người ta thì được mà bây giờ trả người ta thì trả không cam tâm còn chửi còn rủa nữa con nói cô cứ dai cái kiểu này hoài cô trả hết đời này không hết một đời này không hết tiếp tục đời sau trả nữa đó cô có muốn dai để trả nữa không cái cô nói thôi con sợ lắm rồi không muốn dai nữa không dai nữa thì, thì bây giờ vui vẻ trả cái nợ cũ đi đừng dạy thêm nợ mới nữa nhịn chút xíu đi cô lời qua tiếng lại có lợi ích chi đâu chỉ thêm cái nghiệp trồng sâu thôi tạo thêm cái nghiệp nữa mà thôi thế cô nói nãy giờ con làm láng hết rồi <laughs> tức là nãy giờ cô nóng lên là cô chửi láng hết rồi bây giờ sư cô nói giờ con mới cảm thấy là con sai rồi giờ con làm sao đây nói thôi thì giờ cô biết cô sai cô lợi cô xin lỗi không đi không dám đâu cậu nói vậy nha không dám đâu xin lỗi ông mai mốt ông làm lừng à nó không có lầm lường đâu cô xin lỗi ông ông nể cô đó là tại sao mình là con người mà biết có nhân cách có đạo đức làm sai biết nhận sai sửa lỗi đó là cô không phải là ông khinh thường cô đâu mà ông quý cô hơn đó mình biết mình sai mình nhận lỗi mình sửa sai là cái người đó là anh hùng đó cô cứ làm vậy đi rồi à, chịu thua một chút đâu có sao chịu thiện chút cũng đâu có sao đâu mà đó là công đức mà mà cũng đâu mất mát gì đâu chứ giờ người mặt nóng mặt lạnh đụng mặt cái rầm không nói chuyện ở ờ, cái bắt đầu cổ tức nói con cô không mở lời ha cô không hòa với ổng con bảo đảm chưa chắc gì tối nay cô ngủ được cái cổ nói sao sư cô biết vậy thì cái này là cái tâm lý thôi đang giận đang buồn đang tức ngủ được không không ngủ được thì thế nào sáng ngày mai cô cũng bị bệnh không đi làm được đâu thế cô nói sao sư cô biết vậy chắc chắn là con tức ổng con ngủ không được rồi đó không không được ngày mai sao đi làm nổi thôi đi cô ơi mình biết mình sai nãy giờ mình chửi người ta cũng nát nước hết rồi thôi mình hạ giọng xuống chút xíu đi hòa đi lời qua tiếng lại không có lợi ích gì đâu cô ơi nói hồi cái cổ nói sao con nói chuyện với sư cô con nhẹ nhàng quá đi còn ổng cái chứng gì mà con nói với ổng một câu là bắt đầu cái lửa trong lòng con nó phật nó cháy nên con tức gì đâu mà tức vậy đó mà con nói chuyện với sư cô á, thì con nhẹ nhàng quá đi tại vì sao vậy nói nói chuyện với con thì con đem Phật pháp ra con mượn lời Phật dạy để khuyên để nhắc cổ thì cô nói cũng được nhẹ nhàng còn ông chồng thì ông cũng biết tu nhưng mà à, ông chưa có biết cách để ứng dụng để mà chuyển hóa bà vợ của mình ông biết tu những lời ông nói là đúng chứ không có sai con nói thật những gì ông nói đúng không có sai ông nói cổ vậy nè ông nói bà là một người phật tử biết tu thì làm bất cứ một cái gì rộng lượng chút xíu đừng để cái tâm của mình hẹp hòi làm xong rồi đừng có chấp vào cái việc làm của mình mà kể lễ mất công đức ông nói vậy nha tại vì cổ làm rồi cái cổ nói tại sao mất cái chứng gì tôi đối xử với gia đình ông như vậy như vậy đó mà mà bản thân ông còn chưa vừa lòng là sao vậy cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết quý phật tử ơi thật sự ra thì ai làm vừa lòng ai không ai làm vừa lòng ai hết bản thân mình còn làm chưa vừa lòng mình ai làm vừa lòng mình nhưng mà cái việc mà ông chồng trách móc cô á thì cái chuyện đó thì cũng có có nhiều cái có lý tại vì cô làm hay kể lễ quá đi mà đàn ông người ta không có thích những cái mà nói đi nói lại càng nhằn kể lễ cho nên người ta nói vậy thôi đi mình cái nào xí xóa được xí xóa nào bỏ qua được mình bỏ qua chấp mắt lời qua tiếng lại nói cãi tới cãi lui cái vợ chồng nổi sóng nổi gió gây lộn đi làm về mệt rồi bây giờ gây lộn mệt hơn nữa quý vị ơi để giải thích cho cô nghe cái cô nói vậy thôi con từ từ con sửa nhưng mà cô cũng ráng cô giảng gì đó ông chồng con không nghe hết à ông lên mạng không nghe hết à cho nên khi nào cô giảng á cái cụ cũng khuyên đi khuyên không phải là hai tay nó dỗ thì nó mới nó mới ra tiếng được thì ông nhượng chút cho con đi thì con cũng nhịn ổng tại sao bắt con một mình con nhịn mà ổng không chịu nhường con thì con nói ở một gia đình đó, người nhường người nhịn sống hòa hợp với nhau còn nếu mà người nào cũng găng hết à người nào cũng muốn hơn hết thì trái nhà nghe quý vị chẳng những không có sống yên ổn mà đổ vỡ hạnh phúc gia đình thôi mà mình có duyên gặp nhau ở giữa đời này con mong sao quý vị luôn luôn rèn luyện nhân cách đạo đức của mình ai sống làm sao để nhân quả phán xử đi quý vị chúng ta vẫn gieo trồng cái nhân tốt lành và quan trọng ở chỗ là quý Phật tử nghe học Phật Pháp xong rồi ứng dụng lời Phật dạy chuyển hóa nỗi khổ niềm đau ngay trong đời sống này Đức Phật khuyên chúng ta đó ai đối với ta như thế nào ta vẫn đem cái tâm từ bi bình đẳng đối sự tốt đẹp với họ đi thì cuộc đời này không dông phụ ta đâu bởi vì cái nhân ta gieo trồng như vậy thì cái quả như vậy quý vị chỉ có khi nào quý phật tử đây có trí tuệ hiểu biết ứng dụng lời phật dạy vào trong đời sống hàng ngày thì quý vị mới trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc thật sự và xây dựng cho mình đầy đủ nhân cách đạo đức thì con tóm tắt lại trong chủ đề ngày hôm nay rèn luyện nhân cách theo lời phật dạy quý phật tử thực hiện cái nhân cách đầu tiên nền tảng căn bản để xây dựng nên cái nhân cách của một con người đó là lòng biết ơn nghe quý vị lòng biết ơn không có quên ơn dù là một cái ân nhỏ chúng ta cũng nhớ để đền đáp chứ đừng nói là một cái ân lớn mà ta cưu mang trong cuộc đời này phải thể hiện tinh thần tri ân và báo ơn đây là nền tảng đạo đức căn bản làm người kể đến đức phật dạy chúng ta rèn luyện nhân cách đạo đức của mình qua tinh thần chánh mạng chánh nghiệp và chánh ngữ về thân nuôi mạng sống bằng nghề nghiệp chân chánh không sát sanh hại vật không gian tham trộm cắp không tà dâm và về khẩu của mình thì chánh ngữ không nói những lời nói dối gạt lừa đảo hoặc là xấu ác thiêu dệt mà luôn nói những lời mang giá trị lợi ích chân thật mà lợi ích rồi từ ái rồi thêm đoàn kết hòa hợp nữa lời nói phải có giá trị đúng với chánh pháp rồi quý vị sửa đổi chuyển hóa hành nghiệp của thân của khẩu của của ý đó gọi là chánh nghiệp đó chánh nghiệp là những hành nghiệp của thân của khẩu của ý tránh xa những điều sai trái tội lỗi quý vị thành tựu được giới hạnh đó quý vị mà thành tựu về giới hạnh thì đó là rèn luyện nhân cách đạo đức của mình rồi thêm nữa là quý phật tử cần phải hàng ngày tinh tấn nỗ lực trong việc đoạn ác tu thiện siêng năng tinh tấn tiến bước không dừng ngăn chặn những điều sai trái tội lỗi đoạn trừ dứt hẳn không cho tái phạm những điều sai trái đó và đối với những điều thiện lành thì tích cực nỗ lực phát triển không dừng rồi quý phật tử lại còn tu tập nhiếp tâm nhiếp ý của mình cho được thanh tịnh làm chủ các căn trong mọi hoàn cảnh cái đó gọi là thành tựu về định đó quý vị rồi quý vị còn văn tư tu đầy đủ văn tư tu để phát triển trí tuệ mà văn nghe học chánh pháp nha tư duy chánh pháp và tu tập chánh pháp là ba phương cách để phát triển được trí tuệ của mình thành tựu về tuệ đó quý vị như vậy thì trên phương diện để rèn luyện nhân cách theo lời Phật dạy thì quý Phật tử đây chỉ dựa vào tinh thần của bát chánh đạo mà tu tập thôi thì quý vị thành tựu về giới thành tựu về định và thành tựu về tuệ có được như vậy thì đạo đức của mình không những mỗi ngày một hoàn thiện mà trí tuệ của mình mỗi ngày một tăng trưởng nữa sẽ giúp cho quý vị có được phước đức và trí đức vẹn toàn đời sống hiện tại bình an muốn thành tựu được một cái đời sống đạo đức thành tựu được một đời sống trí đức thì phải nương vào bát chánh đạo nương vào giới định tuệ tam vô lậu học để tu tập đây là những tiêu chuẩn căn bản để giúp cho quý vị thành tựu giới đức tâm đức và tuệ đức và có được giới đức tâm đức và tuệ đức tức là thành tựu về giới về định về tuệ tâm vô lậu học rồi thì chắc chắn đời sống hiện tại của quý vị thân tâm luôn an lạc phước huệ được trang nghiêm sở nguyện tùy tâm và sở cầu như ý đây cũng chính là chánh nhân chánh hành để ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời quý vị sẽ sanh về một cảnh giới an lành giải thoát kính chúc cho quý phật tử luôn thực hiện đúng theo lời phật dạy rèn luyện nhân cách nhân cách của con người là mùi thơm của bông hoa đó là quý vị có được nhân cách rồi ở đâu có mùi hương thơm nó cũng lan tỏa hết hương thơm đó là hương thơm của đức hạnh đó quý vị mùi hương của các loài hoa không thể bay ngược gió nhưng chỉ hương người đức hạnh ngược gió vẫn bay xa ai di đà phật con trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đem tâm đức hạnh